rất là vinh dự cho trung tâm tổ chức sự kiện ảo hoành tráng và nhận lời mời của gia đình và đặc biệt là ngày hôm nay cũng sự hiện diện rất nhiều của các ca sĩ các anh chị em nghệ sĩ chúng tôi ở à, từ khắp mọi miền của quê hương mặc dù rất là xa xôi những cái sự yêu mến của quý vị khán giả có mặt tại đây dành tặng cho tất cả các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi rất nhiều cái tình cảm và có lẽ ngay lúc này không phải để quý vị chờ lâu hơn nữa chúng ta sẽ cùng trở lại với những mong cuộc tuyệt vời nhất